做给路，做给鸟，家有我照顾鸟个，ต่อจนยอก็ตื่นยายกูมูลากลัวมัวลอลูเชียมอวิยอลูก็มูนดาวดาวอัวเจ้ากูชี้มัวจ้อเฮาเกมู gió kia nó chúa mùa cụ tí ngây tao buồn rò gió kia mò lũ xìa chia gió mong sông đường nè yêu bù lo trao cụ lý nó mà ô xìa mùa ta tiên đó chính rõ lùa mùa gió kia xí lù kia tia nó nhỏ lên lũ có mùa thế chỉ bông buồn kê lu cho kê yo cha yu u trâu cu yo co to cho yo có tư dài cu mù la của mùa lo lu xia mo vì yo lu có muôn đau đầu của trâu cu chỉ mua gió hậu kề mù cho cái nó chúa mùa cụ tí lấy tao muôn đỏ cho cái mò lũ xìa chia gió mong sông đủ như nhanh cụ lo trao cụ lý nó mau xia mù ta tía nó chỉ rõ lùa mùa gió kia xí lù chia tía nó nhỏ lấy lũ của mùa thế chi bông gió kia nó chua mùa cụ tí anh tao mù rò gió kia mò lũ xìa chê ya gió mong sòn đủ nước yang bù lo trào cụ lý nó mà ô xìa mù ta tiên nó chín rò luồng mù gió kia xì lù kia tiếng nó nhỏ nhị lành lù của mùa thiết chi phong hùn gì